biết nó là giả luôn xong nó giết báo tiếp nghe bảo thứ nó nói là ok tôi không nói được người <laughs> người buồn về tình trạng có hơi lộ lại là người ăn hối lộ nhất lộn gì vậy không rớt hàng gì người ăn lộ rớt tre quá mà anh nhiều tiền nó thích của sao hỏi đi Man, Hello. Hello.